Như vậy, ở clip trước chúng ta đã được học về trạng ngữ chỉ nơi trốn. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về trạng ngữ chỉ thời gian. Trạng ngữ chỉ nơi trốn, trạng ngữ chỉ thời gian có những điểm gì giống nhau? Chúng có thể kết hợp với nhau để bổ trợ trong câu hay không? Chúng ta cùng tìm hiểu ở phần thứ nhất. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào là trạng ngữ chỉ thời gian. Trạng ngữ chỉ thời gian là xác định về thời điểm diễn ra sự việc được nói đến trong câu. Vì diễn ra trong một sự việc, vì diễn ra trong một thời điểm cho nên nó thường trả lời cho câu hỏi bao giờ, hoặc khi nào, hoặc mấy giờ. Thực ra câu hỏi để con xác định về thời gian khá linh hoạt, hầu hết sẽ phụ thuộc vào từ bắt đầu của trạng ngữ đó. Chúng mình sẽ cùng đến với ví dụ thứ nhất để tìm hiểu rõ hơn về trạng ngữ chỉ thời gian nhé. Ví dụ thứ nhất này. Hàng năm, cứ đến mùa xuân, đồng bào ED Mơ Nông lại tưng bừng mở hội đua voi. Trong câu này, ta thấy báo hiệu về thời gian đó là hàng năm và cứ đến mùa xuân. Vậy trạng ngữ này đã bổ sung và có tác dụng cụ thể gì trong câu? Các con xem cô phân tích nhé. Trong câu này, ta có chủ ngữ đồng bào ED mơ nông. Vị ngữ lại tưng bừng mở hội đua voi. Như vậy, trạng ngữ hàng năm và cứ đến mùa xuân sẽ báo hiệu rất rõ về thời điểm mà người ED mơ nông mở hội đua voi. Thời điểm đó, là năm nào cũng vậy. Và thời điểm cụ thể cho lễ hội đó chính là mùa xuân.